Việc mang theo trái cây và rau xanh theo hành lý lên máy bay là được các bạn nhé. Tuy nhiên, cần tuân thủ theo quy định của các hãng hàng không. Đối với các loại trái cây, theo quy định của các hãng hàng không, trái cây, hoa quả tươi đều có thể mang lên máy bay. Riêng quả dừa có nước bên trong, quả sầu riêng, mít, tỏa mùi và cồng cành thì bạn không được mang lên máy bay mà phải ký gửi. Tuy nhiên nếu sầu riêng, mít hay các loại quả tỏa mùi khác mà được tách múi, bỏ hộp dán kín trong hộp xốp, đảm bảo không thấy được bên trong là quả gì và không tỏa mùi ra bên ngoài thì có thể đem lên máy bay được. Đối với các loại trái cây khác, nếu như mang theo với số lượng lớn thì bạn buộc phải vận chuyển theo dạng ký gửi. Lúc này, bạn cần đảm bảo đóng gói cẩn thận để tránh hư hỏng, dập nát, bởi hãng hàng không sẽ không chịu trách nhiệm về những rủi ro của các hàng hóa này sau chuyến bay. Tốt nhất khi mua hoa quả mang về, bạn nên nói rõ với người bán rằng bạn mang chúng đi máy bay, họ sẽ chọn cho bạn những quả còn chưa quá chín, cũng như giúp bạn đóng gói hoa quả vào thùng một cách chuẩn nhất. Còn đối với các loại rau xanh, Tất cả các loại rau xanh còn tươi được xếp vào danh sách đồ tươi sống, dễ hư hỏng, vì thế các hãng hàng không sẽ không chấp nhận vận chuyển theo dạng hành lý sách tay mà phải đóng gói và ký gửi. Tuy nhiên, hành lý này cần được đóng gói cẩn thận và hãng hàng không sẽ không chịu trách nhiệm vì những rủi ro thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển đâu các bạn nhé.